có lần anh đến mang tặng em cánh hồng cùng nụ hôn rất nồng nàn dang rộng vòng tay ôm chặt em anh nói cho đến sau này anh chỉ yêu mình êm biết rằng câu nói anh thật lòng biết rằng bờ vai anh quá êm đềm em tựa vào anh khiến đường anh rất lối hứa đến trọn đời sẽ mãi là của nhau đừng rời xa anh nhé vì lúc yêu em dài khơi đừng làm anh lo lắng vì trái tim em yêu mềm người yêu ơi em có không giữ gìn nơi thiên đường anh đưa lối em sẽ mãi xa rằng anh vẫn luôn thật lòng biết rằng bờ vai anh quá êm đềm làm anh lỗi vì lúc yêu em anh dại khờ đừng làm anh lo lắng vì trái tim em yêu mềm người yêu ơi em có biết hạnh phúc sẽ chỉ là mơ nếu không giữ gìn nơi thiên đường anh đưa lối em sẽ mãi sun.